À, chào các bác nhá. Bên uh, cạnh cái việc cung cấp những cái loa với chất lượng âm thanh tốt nhất, loa chép nhá cho các bác uh, là anh em thợ bẫy xẻ chuyên nghiệp. Thì uh, bên shop cũng có cung cấp thêm được các bác uh, xào bẫy nhá, xào bẫy. Hôm nay giới thiệu với các bác cái mẫu xào bẫy sẻ nhá, mẫu xào bẫy sẻ À, xào bẫy xẻ đây. Rồi keo đánh sẻ đây nha các bác nhá. Keo đánh sẻ keo cứng, keo mềm, đủ hết nhá. À, đây này. Đầu tiên đấy, đây là cái cây xào rút các bác nhá chúng ta sẽ dùng cây xào rút xào rút này nó à, là con này, này là cây 5 mét này các bác này 5 mét đó là 5 mét thôi nhưng mà các bác sẽ để lại khúc trên cùng mình chỉ dùng tới 4 mét thôi nhưng nếu mà rút cả 5 mét dương lên là sẽ hơi yếu cái xào này thì được cái là nó gọn gàng nhé gọn gàng à, các bác à, xoáy ra các lưu ý này xoáy ra này nhổ lên này cái xoáy vào ấy là nó khóa khớp lại để nó khóa cây xào lại nhé thì các bác ờ, rút nó lên theo ý chiều cao ờ, theo theo ý của mình nhé thế còn các bác ờ, xoáy vào là sẽ là khóa trên cái trên đỉnh cái sao này đấy trên đỉnh cái sao này thì sẽ có cho các bác là cái cối gen cái cối gen nhé thì đây là sẽ, mình sẽ chế một cái chữ y đây các bác nhìn này chữ y có ốc này các bác xoáy vào đây cái này để cho nó gọn uh, trơn chu thì các bác nên cho nó tinh dầu vào nhé các bác xoay chặt vào là chữ y này thì hai cái này là chìa ra hai que để mình uh, cuốn keo thế còn cái này là cái để cho các bác uh, móc vào trong cột điện đấy con làm cái móc treo nhé móc treo các bác nhé thì khi đánh các bác ờ, đưa lên đây rút lên như này và mình kiếm cái điện thế mình móc nhé thế còn uh, cái xào cuốn keo nhé xào cuốn keo các bác này thì sẽ là cây phi 10 cây phi 10 nhé đây. cái đợt này là cái phi 10 rất là đẹp đây cái phi 10 đây các bác uh, cắm vào đây đây đã làm cho các bác cái tay để xoáy ốc này có xoáy ốc ra nhé xong cắm nó vào đây các bác cắm vào cắm vào xong rồi các bác này xiết ốc lại nhé các bác xiết ốc lại Đấy. và bên này nữa rồi ừ, ừ. rồi như vậy là sẽ đã hoàn thành một cây ờ, xào đánh trẻ nhé xào ngoài này là cái xào để các bác ờ, cuốn keo này có cuốn keo cái xào ngoài này là xào phi 10 xào phi 10 các bác nhé chiều dài của nó là một mét hai ờ, mình cắm keo cuốn keo sang còn lại cái chỗ này ấy, để mình cầm mình rút vào đây nhé các bác nhé xong các bác khóa mấy ốc này này khóa chặt ốc này này rồi à? là mình à, đưa lên nha đưa lên đưa lên kiếm cái lỗ à, của điện đấy là mình móc vào các bác nhé đây này ví dụ như này móc vào cột này đó thế là mình tiến hành mình đánh này nhá cái này thì rất là đơn giản rất đơn giản các bác nhá đó. rồi đã xong rồi các bác lại à, tháo cái ốc này ra thì sẽ lấy được cái xào à, cái cuộn que cuốn keo ra nhé rồi rồi và các bác có thể là để nguyên chữ y cầm hoặc là tháo chữ y ra đây chọn bộ cái này là chọn bộ cái xào đấy xẻ các bác nhé toàn bộ sào này sẽ là bốn trăm rưỡi các bác nhá à, thông báo giá công khai các bác nắm được để các bác uh, tiện thả mua hàng luôn nhé đây toàn bộ gồm có một cây sào chính hai cây cuốn keo và một cây chữ y sẽ là 450.000 các bác nhé 450.000 cho chọn bộ sào xẻ này nhá rồi các bác có nhu cầu thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với shop nhá rồi xin cảm ơn à, chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những